Get ready for the wildlife. Đấy. Chê phải gãy. Ừ. Ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mấy bạn uh, cái cách mà để gọi ờ, là hack hack đồ bui đồ gọi là trong uh, bui tướng ba sao gọi là bán máu ấy, bán máu lấy sao ấy các bạn cứ hiểu nôm na là bán máu lấy sao đi bán máu lấy sao đi nhưng mà cùi cùi thì ít nhất nhân phẩm của các bạn cùi cùi hoặc bình thường ấy thì cũng phải được ba sao đây để với con cái tên người đá này mình sẽ cho mấy con này vào đây đã để cho đánh một con người đá chết đấy đấy các bạn cứ lấy hết mấy con nào một sao cứ lấy hết một sao hiểu không đó. nhưng mà lấy một sao là cũng phải chọn lọc nha đấy ví dụ như là sói đi thì qua cái vòng 10 đá này đến tên đến tên gọi là hai hai hai 2 bảy thì bắt đầu mình bắt đầu sẽ bui bui ba sao nha nhân phẩm cùi nhất cũng phải được một con một con ba sao tí mình sẽ ui cho mấy bạn xem ừ. không vẫn được vẫn chơi được xoắn hết này cái kê à, cho cái này vô là bùa đỏ nó hơi bị lỗi luôn đấy mình sẽ bùi bắt đầu mình sẽ bùi tôm này nhưng mà có cứ có bao nhiêu tiền là các bạn bùi hết một uh, một sao luôn nhá ra đây này cái chắc không lên nổi này mình bán cái này D à D ấn D nhá đấy mình sẽ bùi hết một sao sói sói chắc không lên nổi mình sẽ bán sói đi ven là không có cứ từ từ cứ bình tĩnh nè đấy sói là không cần dạ đi Ừ, không có luôn kìa chít ấy không có luôn căng nhờ đấy được một con ba sao đấy không nói chung là hai con ba sao đấy không đấy đấy biết sao mình sẽ mình nói là dưới level thăm thì thì nó sẽ ra như vậy không đấy hư ừ, không này đấy ôi mình không không lấy chít rồi xíu lại xíu mình hơi cuốn nhưng Thấy không? Nhân phẩm cùi cùi cũng được 3 sao Tại vì biết sao Dưới cái level 5 ấy Thì cái tỷ lệ ra con một sao rất là cao luôn nha Dưới cái level 5 Tỷ lệ ra một sao rất cao Nên là mình sẽ vui như vậy Ở bên uh, ra nước ngoài người ta đánh như vậy rất là nhiều Đó mà bui cái ba sao như vậy thì nó sẽ uh, bui cái ba sao như vậy thì nó sẽ sao ra nó sẽ không có có ra hệ nhưng mà nó sẽ được ba sao nhưng mà mình sẽ ưu tiên ba sao trước hiểu không tí nữa mình sẽ ra khoảng tầm 4 đến 5 con ba sao lận nếu mà nhân phẩm của mình hôm nay tốt đây là cái cách mà gọi là bán máu lúc đầu ấy, gọi là thua thiệt lúc đầu ấy, về sau gọi là hạ, hạ, hạ, diệt bọn nó ấy. à, đấy hiệp sĩ mày chắc là lấy mấy con này thôi <clears throat> chít ok một chít nữa này con này chắc không lên nổi mình cần một chít ừ. <clears throat> làm sao cứ bình tĩnh mình cần một chít nữa là ok rồi ổn áp đâu mình có hai con ba sao này mình sắp sửa là sắp lên sắp lên con chít nữa này chít là ba sao đấy hoặc là cassadin nữa mình cũng sắp lên rồi. nói chung là các bạn tích tiền đợi cái cái, cái tên mà 2 chấm 2 chấm 7 bạn bui hết luôn tại vì ở dưới level 5 nó sẽ ra một sao rất nhiều đó bây giờ từ cái tên này bắt đầu trở đi không các bạn thấy không nó sẽ ba sao bốn sao sẽ rồi, rồi mấy cái tên này nhiều không đó. rồi mình sẽ chọn hệ mình nghĩ mình sẽ lấy The Raven cái nên cũng được cái nên cũng được mình sẽ lấy cái nền hoặc là băng tổng lấy chít ở có chít kìa chít thì ngon chắc mình nghĩ chít là không ai lấy đâu ôi có lấy luôn kìa đây thôi thôi không sao cứ bình tĩnh không mình xoắn hết lấy cái nền đi cái nền không được thì mình lấy uh, cung gỗ đi ok đó nhân phẩm của mình uh... ui rồi nè có chít nè đấy ba sao đấy không đâu rồi d tiếp nút d anh nút d cho nhanh nhá Darius không có lấy luôn ăn giả đi để con sói đi cái này nè con này chắc không lên nổi rồi ok vừa bán gì thì lại có mày <clears throat> không có ba sao thì, thì đội hình nó rất là bá luôn đánh rất là trâu chó xoay nát bấy nhầy luôn không Garen ba sao vậy có chưa xoay khốn nạn phán quyết garbage mình sẽ không up level đặc biệt là cái chiến thuật này là mình mình sẽ không up level còn có một cái cách khác nữa tức là các bạn kiểu như là thua hết từ đầu luôn để mình lấy cái chuỗi thua xong mình có tiền nhưng mà cái cách đó thì là hơi nguy hiểm lấy sanda thì có đi sanda rồi bây giờ mình bây giờ mình, mình bắt đầu mình sẽ đánh bây giờ mình phải đánh thôi tại vì nó sẽ không ra một sao như trước nữa bây giờ mình sẽ gọi là lấy đánh những cái con mà hai sao gọi là mình sẽ bui theo tem ấy giờ cả ra cà sardin khó lắm để <clears throat> đấy xem đội hình này ổn áp đây hay mình mua cho băng tộc nhỉ ôi bạn này là tích tích tiền này không Được 50 cục như vậy 50 cục như vậy Thấy các bạn thấy cái gì không tức là một cái cục như vậy là nó sẽ lãi một đồng hiểu không bạn này đấy ba sao nói chung là mình có mấy con ba sao nên nó bá quá rồi cái con này không lên nổi mình sẽ bán đi chung lên mình cũng phải tính toán nha xem con nào nhắm con nào lên được thì mình lên không thì nét đừng có kiểu ham hoàng dã này dưới sói ok ban gì tiếp tục chung cứ thoải mái lên cứ thoải mái lên đừng sợ hết bây giờ ra một sao khó nhở giờ mình đang cần cassadin nên mình phải xoay liên tục có áo trong bạc mình sẽ cần một cái giáp lưới nữa nhưng mà cái này là khó khá là ổn áp luôn đấy có đòn lãnh từ lệ phá giới mình nghe thì thích rồi coi bạn coi bạn mình cũng được một ba sao này hàng rẽ này Thôi rồi Mình xếp uh, chắc hơi sai Z2 Ừ. thế bọn à, đấy nói chung là có mấy con ba sao thì yên tâm khỏe lắm không cái chiến thuật này của mình rất là ok nhưng mà xem vào việc ít người biết để các bạn mày lâu leo răn thì mình sẽ cần những cái như vậy à thằng này chơi hack tiền giờ hack tiền gì nữa giờ hack tiền là xưa rồi bốn đồng luôn kia vậy được Mocassadin kênh Mocassadin không có à hay là Riot nhắm người này không được gấm sói không được bán luôn bán luôn ôi cần một Cassadin khó ghê mình bán cái này luôn nhỉ ừ room thấy không thấy chiến thuật này mình có rất là nhiều ba sao đấy không đánh rất là phê luôn rất là đã luôn mà trong khi bọn nó này toàn một sao hai sao đến cái lồn gì đúng không game này mới đầu là mình đã thắng từ lúc đầu rồi mình không về sau là mình đâu cần phải nỗ lực nhiều đâu chẳng qua là nãy là mình phá rồi, tại mình ham cassadin đó. chứ từ nãy giờ toàn ra hai ba sao ba sao không à hiểu không đấy cassadin ba sao khỏe re giờ cho cây nên vào là bá cháy luôn rồi còn gì nữa giờ sẽ úp cấp đấy giờ ra con bờ ra nữa là win luôn ra con bờ ra thì sẽ có hệ nguyên tố cái hệ nguyên tố phiên bản rất rất là lỗi luôn đấy rồi các bạn hãy theo dõi cái kênh của mình đi thì mình sẽ chỉ những cái các bạn biết những cái cách mà gọi là hack map hiểu không gọi là những cái con tướng nào bị lỗi ấy, không nói chung mình chơi trò này mình không cần phải hiểu nhiều không cần phải nỗ lực nhiều hiểu không chỉ cần ờ, chỉ cần uh, chơi mấy con tướng mà nó bị lỗi hay là kiểu như là cái hệ cái hệ bị lỗi nói chung tên này thua không sao hết tên này thua không sao tên này thua không sao tại vì mà, mà thắng được ui con này quẩy ghê nhở con này quẩy ghê quá là Nigeria ba sao quẩy ghê quá ai đánh xong kết bạn chơi không à, không ai nói hết trơn giờ lấy à, ra xua là đẹp theo mình lấy ra xua là đẹp giờ ra vần ra vần là ra xua nhưng hai con này đều ổn ép vậy mình rơi Raven thôi chê à chê lấy <clears throat> tại vì cái um, cái chiến thuật này của mình á rất là dễ là gọi là bui gọi là ba sao nói chung là giống kiểu là mình, mình chơi mà mình hack cái không chơi game mà phải hack cái này không để mình sẽ úp cấp để mình sẽ không mua nữa mình sẽ úp cấp là suy nghĩ là dưới Senda này có lên nổi không? Không lên nổi chắc bán luôn đấy Giờ mình không không cần một sao nữa thấy không? Đội hình bốn con ba sao Thấy không? Bá cháy không? Rồi một hệ nguyên tố các bạn à, Bạn tôi, bạn tôi Châu ấy Đẩy cửa châu bãi trường à, xoay chết được con con Raven đó nha hộ vệ quý tộc à <laughs> bạn không thể nào đánh thắng lại mình đâu bạn nghĩa ơi băng tộc luôn nè và không nào bạn thắng được mình đâu nhé đội hình toàn hai sao đây ba sao này sao mà lại được xoay đi cũng cần quái chơi đấy hệ nguyên tố xong gg Ôi, thằng này cũng cũng nhiều ba sao rồi thằng này thằng này cũng bốn có ba sao rồi. con sao tơ này mình thua sao hết bỏ xe đi yeah nice bỏ rồi thôi ngại ngùng gì nữa thay con nào nhở à, không thay được rồi phải lên cấp Lissandra chắc lên không nổi bán đi à, chắc lên không nổi mình bán đi để mình lấy cái tiền lãi ví dụ mà 10 đồng đúng không các bạn nhìn đây này. 10 đồng mình 10 đồng thì mình sẽ được cộng một lãi một đồng tức là qua một rau sẽ cộng một một đồng nhưng mà 20 20 tiền thì qua hai rau thì sẽ cộng hai đồng ờ, cứ cứ vậy cứ vậy lên nhưng mà nhưng mà tối đa là được 50 đồng thôi nha còn 60 70 rau thì nó nó cũng chỉ có cộng 5 đồng thôi kiểu năm na như vậy đặt cửa đánh không lại luôn à như vậy ồ oh. đây có mũ luôn kìa mình không mình không tin là cái này có mũ luôn lên nổ ra cho con cho con nào vào nhỉ quỷ thư nguyên lô anh lấy làm gì bố băng này. hiệp chuồng thay là hiệp sĩ hai hiệp sĩ hiệp sĩ cũng được đó nói chung là bôi thêm một hệ nói chung là hai hiệp sĩ cũng được bôi thêm một hệ ngon ok hai virus ở thằng này lên virus ba hơi khổ Ê, con mô map này lỗi em nha con mô mô mô gana map này được bút sức mạnh nha này rất là lỗi à. <clears throat> trời cao à cao ôi à. <clears throat> thôi thua thôi tuần này không sao hết không sao không sao cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh mình sẽ úp cấp 6 đồng mình úp tên là 4 4 nhân 6 30 đủ đấy này để về ra hệ nguyên tố này win này không cần phải nói nhiều con nào cầm nhỉ? Lissanda nhỉ? Cho Lissanda đi <laughs> bạn tôi à bạn tôi ờ cá thớt luôn nha ghê ghê ha ha đấy nói chung là bây giờ đó là có hai game này có hai cái lỗi một cái là lỗi hệ và nguyên tố ấy. nguyên tố là những con con như vậy này đó nguyên tố nguyên tố hai con nguyên tố các bạn cứ các bạn cứ lấy ken nhanh các bạn cứ thấy bran với ra các bạn cứ lấy hết cho mình hiểu không đó thì nó sẽ ra một con người đá con người đá khác gì giống kiểu là bạn đang level 7 mà bạn thêm một con người đá nó giống như được tăng mà level 3 ấy hiểu không nó giống như kiểu là kiểu như vậy rất là mạnh mình gặp sát thủ à sát thủ cũng mạnh đấy gặp sát, sát thủ sát thủ ờ, sát thủ về sau phế lắm sát thủ được lúc đầu thôi <coughs> rồi còn uh, biết photo tiêu đẹp quá <coughs> à, chắc mình xếp đội hình lại giờ mình cần phải xoay liên tục để lấy cái này nhào lấy cái hai là mình cần như thế ta Ờ, mình có cái gậy quá khổ bây giờ mình cần một cái cung con nhện hoặc là con này vá rớt nhện hoặc vá rớt là chim à mình sẽ lấy vá rớt hoặc nhện lấy nhện nhện lấy vá rớt rồi lấy nhện nhện thôi <clears throat> vậy thì lấy nhện nhện có gì đâu mà <clears throat> mình phải xếp lại đội hình chứ để đội hình vậy là gãy hết Oram này ngon này Kenen 2 Oran à. Chắc cho thêm một cung Ôi, Blitz, lấy Blitz làm gì? Đậu xanh Đấy, hai cung phi nó, nó tờ nhờ úp cấp hoặc là giờ mình sẽ úp cấp để tích để úp cấp à, gặp bạn này gặp bạn này không sợ thấy niên này chơi kiểu hết tiền ấy <coughs> sao mà lại được đấy các bạn cứ chơi này đợi mà kiểu như là các bạn hãy theo dõi cái kênh của mình nói chung là mình rất là chịu đầu tư về cái khoản gọi là tìm hiểu ờ, cái gì mà lỗi là mình sẽ biết hết về game mình chơi đi là mình cũng tìm hiểu hết 7 7 nhân 4 nói chung là 7 7 nhân 5 7 nhân 5 thì 35 ờ, 5 lần 4 4 nhân 5 20 là mình cũng được 4 30 ờ, chia 4 được bao nhiêu ra à, không biết nữa 8 đi 8 nhân à, ờ, 9 thì 9 nhân 4 à, bao nhiêu có the phát Ui thằng này nhiều ba sao quá anh gặp lại nói gặp lại nó không sợ thằng này nhảy nhíp đội hai đội hình và ba sao gặp nhau nhiều nói chung bây giờ bọn nó chơi bận chiến thuật và ba sao là nhiều ấy ừ, xếp đội hình sao nhỉ mình chả biết mình xếp đại <coughs> không biết là cái này xếp đại à, cái cái để vậy đi gà lên ngàn 2001 máu phán quyết má nó xoay khốn nạn lắm uh, mày không thể giết được tao rộng vì tao là hiệp sĩ gà lên quý tộc mày không thể nào dễ giết được giết tao đâu ui ui ui ui gà đây chết rồi không sao được bết nó thì mẹ lại win auto win giờ còn hai thằng thầy đánh sát thủ à đấy biết ngay thầy gặp hồi nãy rồi bờ rôm hai ok mình sẽ tới úp cấp đi úp ừ. cấp cho Raven vào ôi renga ba renga nói chung là giết được cái con mid Forter này là xong này ôi nhé à. trời mày sao lại tao được nó mạnh nhất là có mid Forter chứ là gì nữa à, chết xử rồi đấy vậy thôi win game Thấy không chơi mấy bạn kiểu như là mấy level đầu nó quan trọng á mình cứ bôi hết ba sao cái này chiến thuật này bên này ở server Việt Nam rất là ít người biết tại vì cái này nó rất là còn mới luôn thì chưa có ai biết cái này hết mấy bạn cứ áp dụng cái này cái này phương pháp gọi là bán máu hiểu không bán máu lấy ba sao hiểu không trong cuộc sống vậy mình cũng phải hy sinh uh, khoảng thời gian để lấy mình lấy chút gọi là hàng này mình sợ nhất con mô tại vì con mô phần bản này bị lỗi ừ Cassadin chém chúng nó mất mana rồi hay hay hay hay đợi gà ren xoay là win à, gà ren chết rồi mà rất bắn đau ấy trời không lại luôn trời đậu ờ ờ ờ ờ Zoro để chế à để chế ác quỷ hóa hình à? vậy nhưng mà bỏ con nào ra cũng được hiểu không bỏ chết đây chết yếu quá. mình sẽ bán chiếc cái à. tên này xem sao đó tên này thua thì tính tiếp chắc phải xếp lại nhỉ mày mày đấy the rain ném bắt đầu rát rồi đấy hiểu không mày sao huy nổi tuổi lâu đấy chơi phải gãy ừ đó giờ mình sẽ làm tiếp một trận cho mấy bạn xem ok kết bạn kết bạn rủ đánh tiếp rủ để mình hành nó chứ dễ tha nó được